Kính thưa đại chúng, Facebook bạn Thùy Dương hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con thấy có những người sinh ra đã rất là may mắn, có đầy đủ mọi thứ, nhiều khi chỉ làm chơi thôi nhưng lại thành công tốt đẹp. Còn lại có những người sinh ra đã đen đủi làm đâu thất đó mặc dù họ đã rất chăm chỉ và cố gắng hết sức. Vậy Kính Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi tại sao lại như thế? Con kính xin Thầy hoan hỷ trả lời giúp con, con chân thành cảm ơn Thầy. Đấy, Thế là bạn Thùy Dương này bạn hỏi rằng là tại sao bạn thấy trong đời có người sinh ra là rất may mắn và rất sung sướng và cuộc đời của họ rất tốt đẹp, gọi làm chơi mà ăn thật. Thế có người thì sinh ra thì đã bất hạnh từ nhỏ, lớn lên thì rất là lao khổ làm lụng mà vẫn không đủ, vẫn thiếu thốn, vẫn rất khổ. Thì đấy là tại sao? Thì thưa anh chị em, đây là một cái câu hỏi rất căn bản của Đạo Phật. Chúng ta thấy quả thật trong đời có những cái chuyện như thế này có người sinh ra làm con vua, cháu chúa, sung sướng, nhung lụa từ bé và lớn lên cũng sướng. Nghe không? Đấy. Thế có người sinh ra thì làm con ăn mày, ăn xin rất khổ từ bé, lang thang, vào vâng, đầu đường xó chợ, một đời lam lũ, khổ cả đời có. Thế còn cũng có những người thì nửa đời trước thì, thì khổ, nửa đời sau thì sướng, gọi là người có hậu đấy, nghe không? Thế có người thì nửa đời trước thì sướng nhưng nửa đời sau lại khổ, gọi là không có hậu. Đấy, rất nhiều chuyện trên đời thế thì kính thưa anh chị em ở đây thầy thái minh xin giải thích thế này cái thân của chúng ta sinh ra kiếp này chịu ảnh hưởng của nghiệp báo từ tiền kiếp rất là nhiều nha đối với đạo phật thì chúng ta có kiếp trước và nhiều kiếp về trước của chính mình trước khi mình mà nhập vào thai mẹ đấy gọi là mình vào bụng mẹ là mình đã có một kiếp sống trước đó rồi à, chúng ta không ai nhớ được về kiếp trước cả ở đây thì Thầy nói là cái trí nhớ của con người chúng ta kém lắm, không phải ai cũng nhớ được như cụ Lê Quý Đôn đâu. Nghe không? Bây giờ Thầy chỉ hỏi anh chị em là hồi bé mình tập lẫy thế nào, tập bò, tập đi thế nào, mình chẳng ai nhớ cả. Thế thì hỏi làm sao lúc mình nằm trong bụng mẹ, mình nằm ngược, nằm xuôi, có ai biết không? Không ai nhớ, chả biết lúc ấy mình thế nào. Thế thì làm sao mà nhớ được sang tận kiếp trước lúc chưa vào bụng mẹ? Không nhớ nổi. Đấy chỉ có khi mà mình tu hành như thế nào đó mà nó khai trí, mở trí ra thì mình có thể thấy được kiếp trước. Đức Phật là thấy được vô số kiếp về trước. Nghe à? các bậc thánh nhân họ đều thấy được kiếp trước cả. Đấy. Thế thì thưa với anh chị em, chúng ta sinh ra kiếp này chịu ảnh hưởng của kiếp trước rất là nhiều. Kiếp trước chúng ta biết tu nhân tích đức, ví dụ chúng ta sống đúng như lời Phật dạy, thì kiếp này tự nhiên ta sinh ra được vào gia đình giàu có và ta lớn lên ta được rất nhiều điều may mắn tốt lành gọi là thọ hưởng phước báu từ kiếp trước hiểu không đấy ta được thọ hưởng tự nhiên người ta may mắn làm chơi ăn thật tính đâu chúng đó cứ như chơi cuộc đời nó rất nhàn nhã nhẹ nhàng đấy thế còn nếu mà kiếp trước ta không biết tu dưỡng ta sống thì ác xấu à, thất nhân thất đức bất thiếu và trộm cắp lường gạt thì kiếp này ta sinh ra thì sinh vẩy vào gia đình nghèo khổ từ bé lớn lên thì cuộc đời lận đận long đong và gọi là làm mà có cái xe đạp rách cũng lại bị ăn cắp mất Đấy, người ta gọi là chó cắn áo rách. Mình đã khổ rồi lại còn bị ăn cắp lại lấy lại. Khổ ơi là khổ. Và không thành đạt cái gì cả, cuộc đời đầy chướng ngại trông gai. Không có ai giúp đỡ. Là vì kiếp trước mình toàn làm việc ác thôi. Mình gây khổ cho mọi người nhiều quá thì kiếp này làm sao được ai giúp đỡ. Nghe Cho nên cuộc đời mình đau khổ. Đấy, chúng ta bị ảnh hưởng của kiếp trước rất nhiều. Thế thì chúng ta làm sao đây nếu chúng ta bị những cái quả khổ như thế này thì ngay kiếp này nếu chúng ta có duyên có phước mà gặp được Phật pháp như hôm nay anh chị em đến chùa Ba Vàng gặp được thầy thầy nói để biết cái nguyên nhân thì ngay bây giờ tôi tự xét tôi đang khổ đây thì tôi phải làm thế nào tôi phải gắng tu dưỡng bắt đầu sống tốt thay đổi chính mình tự kiểm điểm mình à đúng rồi mình tính mình hay ăn trộm ăn cắp vặt thôi bỏ đi tính mình hay nói dối nói giá gian dảo bỏ đi nghe không tính mình coi như là hay lăng nhăng mà bỏ đi đấy bắt đầu sống tốt đi bắt đầu trở thành con người mới thì bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi được cái quả báo của mình mình sẽ bớt đi đấy thưa với anh chị em từ câu chuyện thời đức phật thế có cái ông bà già này nghèo quá khổ quá điền mày hai vợ chồng chỉ có mỗi một cái khố thôi nghèo đến nỗi thế chồng ờ, đi ăn xin ấy, thì chồng đóng khố vợ nhà cái chuồng đóng cái lều lại vợ đi ăn xin thì chồng ở nhà cửa chuồng <laughs> có mỗi khố đâu thế thì ông bà đi rồi ông ông bà cũng mon men đến nghe khi mà nghe đức phật thuyết pháp thì ông biết là à mình nghèo như thế này mình khổ này là do kiếp trước mình keo kiệt buồn xỉn không biết giúp đỡ ai bố thí cúng dường làm phước cả do kiếp trước thế thế là ông về ông nghe được câu ông về ông tin lắm ông về ông bảo với vợ là thôi vợ chồng mình thì quá khổ rồi thôi thì đằng nào thì cũng chết hôm nay quyết định mình sẽ còn cái khố này là cuối cùng mình sẽ cúng dường cái khố này gặp sư thầy nào đi khất thực qua đây mình sẽ cúng dường thế thì hôm ấy là có ngày an an ngày đi khất thực đi qua đúng cái lều của ông bà này thế là ông bà ở trong lều ông bà quyết định gửi cái khố ra cúng dường thế nhưng mà vì bây giờ mà, mà có mỗi khố thì không dám đi ra ngoài và ông đi ra ngoài thì chân chuồng không được mà lại cúng dường ờ, tháo cái khố ra rồi cho ông bà đành phải đứng trong nhà lấy cái que buộc cái khố vào đầu cái que đưa ra ngoài cửa bạch với tôn giả là hôm nay vợ chồng con rất nghèo chúng con nhưng quyết định có cái khố duy nhất vợ chồng con xin cúng dường ngài cho chúng con không thể mà lõa lồ thân thể ra ngoài được chúng con đứng trong này thôi ngài thông cảm xin ngài nhận cho chúng con để chúng con tiêu được cái nhân nghèo khổ này đi thế là ngài an an nhận cái khố của ông bà đấy ngài mang cái khố về ngài dâng lên cho phật bảo con bạch với phật này có cái ông bà này ăn mày nghèo lắm ông bà còn mỗi khố thôi mà cũng xin cúng dường hết đấy con thấy con không dám nhận cái khố này nó cả cái tâm của ông bà ấy con cúng lên cho phật thế là phật nhận cái khố đấy Thế khi Phật nhận cái khố đấy thì ông vua Ba Tư Nặc ông ở đứng ngay bên cạnh. Thế Phật bảo thế trong nước của đại vương mà vẫn còn những người nghèo khổ đến thế này ư? Thế là ông vua mà thấy ạ, à, thế là ông liền lập tức ra lệnh cho quân lính về nhà là mang của cải mang vải vóc các thứ đến biếu cho ông bà ăn mày này thế là ông bà tự nhiên là giàu lên lúc đầu ông bà thấy quân lính đến ông bà tưởng là quân lính đến bắt ông bà ấy bảo không ạ à, chúng tôi được lệnh vua là mang của cải mang trâu mang vải vóc mang vàng bạc đến biếu ông bà đấy, đấy do ông bà cúng cái khố đấy đấy thế thì phật bảo đấy do chỉ làm phúc một tí cúng cái khố thôi mà được phước báo ngay Nghe không? được tài sản đến luôn đấy Thế thì ở đây cũng thế, trong cuộc đời này nếu chúng ta đã nghèo khổ bất hạnh thì chúng ta phải tu tập, phải tu ngay và sửa mình ngay, kiểm điểm bản thân mình và sửa mình ngay. Ở Chùa Ba Vàng thì tối nào cũng thế, chứ Tăng chín rưỡi là phải ngồi ghi sổ kiểm tâm, lấy mỗi người một quyển sổ ra và kiểm điểm tâm mình. Ngày hôm nay mình đã làm điều gì lỗi lầm không? Ngày hôm nay mình có cãi nhau không? Ngày hôm nay mình có ăn tham không? Ngày hôm nay mình có lười biếng không? tự kiểm điểm mình đấy thế thì anh chị em chúng ta cũng có thể áp dụng cái này mỗi ngày tự kiểm điểm mình đấy thầy thái minh thì nhớ ông ông cụ thân sinh ngày xưa bảo các con ấy, tối về ngủ trước khi ngủ phải vắt tay lên trán nghĩ kiểm lại xem hôm nay mình sống thế nào đó cái đó rất là hay vì người ta gọi là buổi sáng thì mình rửa mặt tối mình rửa lòng nghe không kiểm điểm trong cái tâm mình hôm nay xấu tốt thế nào để mình sửa đi cái xấu mình phải sửa mình phải làm nghĩ ra cái tốt để mình làm thì cuộc đời mình nó sẽ tốt nhé anh chị em phải nhớ đây là con đường duy nhất và chân chính để chuyển hóa số mệnh của mình cải thiện số mệnh của mình nếu mình kiếp này đang đau khổ và bất hạnh thì mình chỉ còn duy nhất con đường này thôi nhé và chính nhân quả nghiệp báo nó khiến nên kiếp này sinh ra người thì thế này người thế kia kẻ sang người hèn kẻ xấu người đẹp kẻ giàu người nghèo là do nhân quả đấy thì chúng ta cũng phải dựa vào nhân quả để chúng ta chúng ta tu tập để chuyển hóa nhé. Thì thầy à, mong rằng bạn Thùy Dương cũng như tất cả người đây hiểu được cái đạo lý này để chúng ta chúng ta tu tập